thì trận này Thái Lan ăn 4-0 thì anh em cũng đã húp full cái mã kèo mà Thái Lan này xong tới cái kèo Newcastle Newcastle thì mình cho tất cả anh em nằm Newcastle và anh em nằm tài thì anh em cũng đã húp full cái Newcastle với tài trong hiệp 1 luôn rồi à, tới cái trận à, Liverpool Liverpool mình cho anh em nằm trên và nằm tài luôn thì cái trận này Liverpool ăn với cái tỷ số là 3-1 thì anh em cũng đã húp full được cái mã kèo này nữa thì uh, những cái trận gần đây thì mình đã cho kèo tất cả anh em là húp full còn trong khi cái trận Singapore và Lào thì mình cho tất cả anh em nằm thằng à, Singapore thì anh em đã gãi được cái mã kèo này gãi cái mã kèo này và anh em đã ăn lại cái trận Chelsea sau đó thì cái trận Chelsea mình nhận định mình cho tất cả anh em nằm Chelsea thì anh em cũng đã ăn được cái mã kèo Chelsea Chelsea ăn với tỷ số là 2-0 thì trong những trận gần nhất thì anh em thấy rồi trong những trận gần nhất 5 trận mình đã cho kèo anh em ăn hết 4 trận mà anh em mỗi trận anh em hút ít nhất là ba mã kèo thì trong khi đó anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì những cái trận này nhiều khi anh em lại gãi rất là nhiều thì anh em muốn chơi một cách hiệu quả và kèo nhiều hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang bên mình chơi và đưa anh em vào nhóm để anh em chơi kèo nó hiệu quả hơn thì số điện thoại Zalo của mình đó là 0963731346 thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em một cái cách đăng ký trang và đưa anh em vào cái nhóm chơi hợp lý nhất hoặc là anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua Telegram cho mình thì Telegram của mình là kèo bóng hai lúa thì anh em cứ kết bạn và nhắn tin trực tiếp qua Telegram cho mình luôn nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận lượt thứ ba nha anh em lượt thứ ba của ờ, AFF Cup trong bảng A thì trận trong bảng A thì hiện tại Thái Lan đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng rồi trong khi đó kế bên là Indonesia thì anh em thấy Indo đang đứng cái vị trí nhì bảng với 8 điểm 8 8 ờ, bàn thắng và 6 điểm nha anh em thì trận này Indo và Thái Lan gặp nhau vào lúc 16 ờ, giờ 30 nha anh em vào lúc 16 giờ 30 ngày 29 tháng 12 thì anh em thấy cái thành tích của Thái Lan và thì đây là cái thành tích gần nhất của hai đội anh em cũng thấy bên phía Indonesia cái trận gần nhất Indo ăn Brunei tới cái tỷ của mã tỷ số là 7-0 anh em không có thể nào tin được mà thằng Indo nó ăn thằng Brunei được với cái mã tỷ số là 7-0 thì trước đó Indo ăn Campuchia cái mã tỷ số là 21 còn anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì thằng Indonesia chỉ để thua đúng một trận trước Jordan. Còn trong khi đó Indonesia đang rất là mạnh rồi. Còn bên phía Thái Lan thì Thái Lan anh em cũng thấy Thái Lan 10 trận gần nhất thì Thái Lan đã thua tới 4 trận và để mới ăn được 6 trận. Còn cái phong độ của thằng Indo đang rất là tốt trong 10 trận gần đây luôn. Còn trong cái lịch sử đối đầu á thì cái trận đối đầu gần nhất á, là à, ngày 1 tháng 1 2022 nha anh em. Thì Thái Lan và Indo thì cái trận này Thái Lan đã cầm hòa Indo trên sân nhà của mình luôn và không thắng nổi Indo trong cái lần đấu gần nhất thì còn trước đó trước đó thì những bàn thắng luôn về, nghiêng về à, phía Thái Lan thì anh em thấy mỗi trận nó sẽ hòa hòa xong nó lại thắng thêm một trận đây thì hiện tại anh em cũng thấy cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Thái Lan chấp 0,75 và tài xỉu 3 thì hai thằng này trong lịch sử đối đầu nó gặp nhau á thì luôn về những cái mã tài nha anh em mã tài thì anh em thấy từ ba bàn thắng đấu lên hai này nó gặp nhau từ ba bàn thắng đấu lên thì anh em cứ vào cái mã tài xỉu ba cho mình tài xỉu ba anh em vào mạnh tay cái mã tài xỉu còn Thái Lan chấp 0,75 thì anh em cứ chờ ra sân tầm 10 phút kèo nó tuột xuống 0.5 anh em hãy vào còn anh em đánh ở ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể chờ kèo tuột được anh em phải đánh trước trận đấu một tiếng hoặc hai tiếng anh em không có quyền mà ừ, chờ kèo này anh em chỉ có thể chơi trang anh em mới chờ kèo và anh em vào kèo nóng được thôi thì anh em muốn vào nhóm của mình chơi á, thì bắt buộc anh em phải đăng ký một cái trang để mình đưa kèo cho anh em có thể xây sở kèo kịp chứ anh em vào nhóm à, anh em chơi ở ngoài thì mình đưa kèo cho anh em anh em không thể xây sở kèo kịp thì anh em thua thì cái lúc đó anh em lại nói đổi thừa mình thì bởi vậy mình mới khuyên anh em trước khi anh em vào nhóm của mình mình gửi link cho tất cả anh em đăng ký một cái trang bên mình chơi luôn đó thì anh em chơi chơi uh, giống như cái kèo vào thẻ đỏ anh em có thể xây sở anh em xả kèo rồi được còn anh em vào thẻ đỏ anh em đâu có xây sở xả kèo anh em chỉ xem anh em gồng hết trận thôi giống như cái trận trước đó là Indo đá với Brunei thì anh em thấy thằng Brunei đang thủ rất là tốt trong khi bị thẻ đỏ thì mình đã cho anh em xả kèo quay lại nằm Indo thì cái lúc đó anh em cũng đã ăn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 thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Thái Lan và Indo Thì anh em nào đang xem mà thấy hay để lại cho mình một bình luận Và anh em có thể dự đoán cái mã tỷ số dưới phần bình luận cho mình Nếu mà anh em nào dự đoán trúng cái mã tỷ số thì mình sẽ um, gửi cho anh em 200 uống cà phê Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cái trận Thái Lan và Indo Thì um, hẹn gặp lại anh em ở um, video sau nha